Thưa quý vị và các bạn, sử dụng điện an toàn luôn được ngành điện quan tâm và triển khai đầu tư xây dựng. Mặc dù vậy, điện sản xuất tại nhiều trang trại, nhà vườn hiện nay chưa được các hộ quan tâm, gây nguy cơ mất an toàn điện. Phản ánh tại một số trang trại tại thôn Đòn Đào, xã Đòn Đào, huyện Phú Cử. Tại nhà anh Biển, mặc dù là dây dẫn chịu tải ngoài trời, trực tiếp hứng chịu mưa nắng, nhưng dây vẫn không được luồn ống ghen như thế này. Còn đây là hệ thống điện cấp cho các trang trại nhà anh Nguyễn Bá Khôi và anh Lê Ngọc Quý cũng tại thôn Đoàn Đào, Bảng điện nằm ngay phía trên bếp ga. Dây điện cấp cho ánh sáng, quạt thông gió và bơm rửa chuồng đều là dây nhỏ và không được đi ống ghen với các mối đối không đúng kỹ thuật, tiêm ẩn, chập cháy và mất an toàn. Đầu tiên là tôi không biết cái bếp ấy thì trước hết thì tôi nói cái bếp ấy là nói thật sự là là tôi tôi cũng biết rõ là như thế thế nhưng mà để tạm đấy trong thời gian tới sẽ à, cải tạo cái nguồn điện của nhà để à, đảm bảo cho cái à, sử dụng điện an toàn và tiết kiệm Hiện tại xã Đoàn Đào huyện Phù Cử đang có trên 100 trang trại các loại từ chăn nuôi gia súc gia cầm đến trang trại vườn cây ao cá. Trong đó, riêng thôn Đoàn Đào hiện có khoảng 25 trang trại, chủ yếu là chăn nuôi lợn nái và lợn thịt không được cuộc vào cái sắt này. Qua kiểm tra của các cán bộ điện lực Phù Tiên cho thấy, hầu hết hệ thống điện sau công tơ tại các hộ chăn nuôi tại thôn Đoàn Đào đều chưa đảm bảo an toàn và tiềm ẩn cháy nổ về điện. Dây mà sau công tơ vào nhà khách hàng thì là phải đảm bảo an toàn. Tiết diện dây dẫn thì tối thiểu là đối với dây đồng thì phải trên 2,5 mm có dây bọc hoặc là bằng cũng phải đòn nếu cáp khác loại khác thì cũng phải là cáp bọc 0,4 ờ, kV hàng tháng thì ngành điện cũng phải kiểm tra để xem có cái chỗ nào mà nguy cơ mất an toàn thì cũng sẽ phải khắc phục luôn. Hiện nay điện lực Hồ Tiên đang có 4.800 khách hàng sử dụng điện sản xuất, trong đó có khoảng 30% là hộ gia đình và doanh nghiệp sử dụng điện phục vụ các trang trại chăn nuôi và trồng trọt. Để đảm bảo cho người và vật nuôi an toàn, đặc biệt khi mùa mưa bão đang đến gần, thiết nghĩ các chủ trang trại nhà vườn cần có các biện pháp hữu hiệu nhằm phòng tránh tai nạn điện xảy ra.